kênh máy đánh bạc của chúng tôi kênh máy của chúng tôi thì ra mắt cho các bạn dòng sản phẩm mới đó là chiếc máy CVK 600 video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một dòng sản phẩm mới hơn đó là chiếc ờ, phần mềm cái phần mềm cài trực tiếp vào điện thoại của các bạn và muốn các bạn muốn cài là thì rất đơn giản thôi các bạn sẽ lên trực tiếp gặp mình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng đánh bài cộng với cài phần mềm và điện thoại trực tiếp của các bạn với giá rất là rẻ còn đây là con máy CVK 600 tốc độ mới nhất hiện nay tốc độ của nó siêu nhanh video này thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ năng đánh bài 6 lá đi ba cây đôi là đánh bài 6 lá đánh binh 6 lá nha binh 6 lá của uh, Sài Gòn nha tôi đây đây là chiếc camera ống tay áo ta sẽ để chế độ camera ống tay áo và báo lên ờ, loa cho các bạn đây ví dụ chúng ta đeo này cháo bài cầm bài là máy báo này ví dụ kênh bài này kênh bài cầm bài máy vẫn báo này máy báo ba chúng ta sẽ bán cái đi bán đi Đấy, chúng ta sẽ bán đi bây giờ nhà chúng ta đây chín rồi chín chín rồi đánh binh sáu lá này đây là binh sáu lá quá chuẩn xác luôn nhé nhà này 97 này 97 thua này một nhà thua này thời gian pin đánh trong vòng 4 5 tiếng nha nhà này 8 nhà này cũng thua luôn này đánh đường nào nhà này thua này đây nhà này xem nào nhà này không có cửa thắng rồi một ván nha tôi sẽ đánh thử cho các bạn vài ván để các bạn biết về độ chuẩn của cái máy này kết nối với camera ống tay áo siêu chuẩn luôn được ngụy trang nhé đây là được ngụy trang mà mùa đông thì đánh rất là tiện và chúng ta dùng áo gió buổi tối đi đâu thì dùng áo gió đánh rất tiện đặt bài xuống kênh bài cắt bài thoải mái à cầm bài lên máy sẽ báo trực tiếp này máy báo 4 chúng ta sẽ bán đi chúng ta sẽ lấy nhà số 4 mà chúng ta hoặc là chúng ta sẽ bỏ lá tùy vào chế độ chúng ta cài đặt thôi đây là kỹ năng đánh binh 6 lá rồi bài chúng ta có ba già là đã có cửa không có cửa thua rồi ba già tám à, ba già là đã không có cửa thua rồi nhé bài này ba già không tính điểm ván nào cũng nhất chỉ cần cầm bài lên máy báo rất đơn giản đối với những bạn không biết chơi cũng đánh được đấy lúc nào điểm cũng cao ván thứ hai đây là đánh binh 6 lá kỹ năng đánh binh 6 lá ba cây đô của viện Sài Gòn máy báo siêu nhanh cầm bài lên máy báo nhé các bạn xem kênh bài máy báo này kênh bài máy báo tiếp này Đấy. bỏ đi vài lá máy vẫn báo này tốc độ báo siêu nhanh luôn các bạn sẽ lên trực tiếp gặp tôi ở bến xe miền Đông Sài Gòn tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn hiệu quả đây là kỹ năng đánh binh đây con này là 8 8 85 đi nhà họ vẫn thua này vẫn thua này 76 vẫn thua này vẫn thua này quá chuẩn xác luôn về dùng trong đánh binh rất là chuẩn xác Đấy, video trước thì tôi hướng dẫn về đánh binh 13 ờ, lá còn video này ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về đánh binh 6 lá tuyệt đỉnh luôn của máy đánh bài CVK kết nối với camera bên ngoài khi chúng ta dùng camera trong máy thì chúng ta chỉ cần đặt bài xuống dưới là máy báo rồi nhưng đây là khi chúng ta không muốn để máy ra ngoài chúng ta chỉ cần cầm bài lên máy báo đơn giản như này thôi máy báo một thì chúng ta sẽ chia từ nhà số 1 Đấy. Bảy. Đây. Tiếp theo này. quá chuẩn luôn video tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn về kỹ năng đánh ờ, bài cào bài cào miền Nam thì các bạn ờ, cảm thấy máy nó hiệu quả thì các bạn lên gặp trực tiếp tôi các bạn ờ, nhớ đăng ký kênh theo dõi những video hay về đánh đánh bài lá chỉ đối với máy này chúng ta chỉ cần đặt bài máy báo thôi còn ờ, bảo hành về máy tôi bảo hành cho các bạn về một năm dòng sản phẩm bảo hành một năm máy bao ba chia mình sẽ lấy nhà số 3 Đấy, nhà số 3 đây 99 rồi 99 này 99 là quá to rồi này không tính tiền này sáu nhà này tám tám bảy thua này nhà này thua rồi các bạn ờ, có nhu cầu cần liên hệ thì kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình của tôi tôi sẽ tư vấn từ A Z cho các bạn về dòng máy đánh bài này